Xin chào các bạn, à, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện là cố vấn đầu tư về bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại thì à, hôm nay tôi làm cái video này tiếp theo cái à, chuỗi video à, để giới thiệu về cái việc là khi mà một người mới quan tâm tới cái ngành nghề bất động sản thì họ sẽ cần biết những cái điều gì họ tham gia như thế nào ha họ cần cái video này mình sẽ nói tới cái việc mà là muốn tham gia vào cái bất động sản thì mình cần tối thiểu là bao nhiêu vốn để có thể là mua bán ở trong cái thị trường này ha thì đó là lý do mà tôi làm cái video này À, để mà à, có thể tham gia vào cái thị trường bất động sản thì à, bạn có thể là không cần vốn ha ví dụ như là bạn tham gia với cái cương vị là bạn là môi giới thì đâu đó bạn không hề cần vốn mà bạn tham gia ở vào một cái công ty một cái sàn môi giới bất động sản thì bạn sẽ có nhiều cái sàn sẽ trả lương còn nhiều cái sàn thì họ không trả lương nhưng mà cái mức hoa hồng sẽ cao hơn lúc đó bạn sẽ tự phải làm tất cả bằng cái khả năng của mình để bạn có thể là nhận được cái mức hoa hồng cao nhất thì không cần à, vốn bạn vẫn có thể làm được ha khi khi mà bạn có hoa hồng cái mức hoa hồng rất là nhiều người có hàng tỷ đồng từ cái việc mà môi giới bất động sản thì cái việc mà khi mà bạn có à, tiền hoa hồng như vậy bạn có thể là đem đi đầu tư tại vì hả bạn có à, cái um, môi trường à, bạn có những cái thông tin à, bạn có tất biết tất cả những cái thông tin về dự án về chủ đầu tư hay tất cả mọi thứ ha mà bạn có tiền thì bạn vẫn có thể đầu tư bạn vừa làm môi giới bạn vừa đầu tư được ha thì cái việc mà là không tiền bạn vẫn có thể tham gia vào uh, cái ngành bất động sản được ha còn nếu mà là uh, khi mà bạn mà không có tiền à, bạn ít bạn ít tiền ha bạn chỉ có vài vài chục triệu uh, hoặc là trăm triệu thôi thì bạn sẽ làm cái cái cái công việc gì ví dụ như là bây giờ là bạn có thể là thuê à, và cho thuê lại thì cái đó cũng là ở trong cái ngành uh, bất động sản bạn uh, có thể thuê một căn nhà giá vài chục triệu ha đâu đó bạn chỉ cần là à, ít nhất là hai tháng tiền thuê nhà và một tháng tiền là nhà của tháng đó bạn có thể là thuê và sau đó bạn sẽ uh, đi co lại và bạn sẽ cho thuê lại à, nó sẽ chênh ra được một cái mức phí nào đó một cái hoa hồng nào đó một cái lợi nhuận nào đó và bạn sẽ thu thu về ha rất là nhiều người ở ngoài kia đang làm như vậy họ không cần phải có bất động sản họ không cần phải có nhiều tiền họ chỉ cần đủ tiền để mà à, đặt cọc và trả tiền à, hoa à, à tiền à, phí hàng tháng và sau đó họ sẽ đi cho thuê lại họ khai thác à, khai thác cái bất động sản đó và còn họ có tiền một bất động sản ví dụ họ bất động sản họ lời à, 20 triệu thì ví dụ 10 bất động sản họ đã có 200 triệu rồi ví dụ như vậy cũng đó là một cái cách mà bạn khi mà bạn tham gia vào cái thị trường bất động sản còn cái <coughs> cách thứ hai là nếu bạn có nhiều tiền hơn một chút có khoảng là 1 tỷ hoặc là 2 tỷ thì bạn sẽ có câu hỏi là bây giờ tôi sẽ uh, đầu tư như thế nào thì uh, bất động sản thì bạn biết nó có rất là nhiều cái uh, phân khúc ha ví dụ như là à, đất nè nhà phố nè à, hoặc là căn hộ chung cư hoặc là bất động sản thương mại hoặc là bất động sản ở ờ, nghỉ dưỡng hoặc là bất động sản về công nghiệp ha bất động sản công nghiệp thì nó lớn có nhà xưởng nhà máy nó lớn thì nhiều khi mình không có đủ tiền mình không chưa có đủ tiền làm điều đó nhưng mà đó cũng là một loại hình bất động sản ví dụ bạn có một ít tiền thôi thì bạn ví dụ bạn có một tỷ bây giờ bạn sẽ đầu tư đi đâu thì bạn sẽ xem rằng là ví dụ như là đất ví dụ mấy trăm triệu cũng có thể đầu tư đất được nhưng mà nó sẽ ở cái vị trí xa hơn à, khá xa thành phố nó ở à, có thể là vùng ven của tỉnh chẳng hạn thì nhưng mà ờ, bạn đầu tư thì bạn cũng phải xem xét rằng là cái hướng phát triển Ờ, nó có ờ, đến được đó hay không và, và đừng bao giờ mua cái sản phẩm gì mà à, nó không thể sử dụng được ha hoặc nó không thể bán được hoặc nó không có thể là khả năng tạo ra tiền từ đó là cái nguyên tắc mà đầu tư bạn phải luôn luôn ghi nhớ ba cái nguyên tắc đó để mà khi mà bạn à, mua bất động sản nào đó bạn sẽ xem xét cái việc là mình sẽ à, mua bất động sản này rồi mình sẽ bán cho ai mình bán cho ai rồi Ờ, khi mà mình bán thì uh, hoặc là mình sẽ có mình nếu mà mình mua mình có thể là sử dụng được hay không uh, không sử chưa chưa có sử dụng được ấy, thì mình cũng có thể là à, cho thuê à, cho thuê để có cái à, nguồn tiền hoặc là à, đâu đó nó có khả năng tăng vốn tăng giá hay không tăng cái lãi vốn ấy, thì cái đó mình phải à, đánh giá được cái khả năng đó thì hãy mua ha ví dụ vài trăm triệu bạn vẫn có thể mua được nhưng mà khi bạn mua đất thì bạn phải luôn luôn ghi nhớ rằng là đất đó phải có sổ hồng và đất đó có khả năng à, phát triển trong tương lai và có thể là bán được ha khi bạn cần bạn vẫn thể bán được à, là như vậy còn nếu mà là bạn mua nhà à, với cái số tiền mà à, vài trăm triệu hay là khoảng một một tỷ 2 tỷ bạn có thể là mua nhà phố hay không bạn vẫn có thể là mua à, sữa bán hoặc mua sửa cho thuê ha ví dụ á, là nhưng mà mà với cái cái cái số tiền mà 1 tỷ 2 tỷ đó nếu có sự hỗ trợ của ngân hàng thì cái việc mà bạn có thể làm được à, những cái điều đó ví dụ những cái vùng ờ, những cái khu những cái khu vực mà nó ở cái mức giá khoảng là ờ, ví dụ 1 tỷ thì bạn có thể là mua nhà cỡ khoảng 3 tỷ hoặc là 2 tỷ thì bạn có thể cỡ khoảng là mua nhà khoảng 5 6 tỷ ở cái khu vực đó bạn mua nhưng mà bạn phải tính toán được là khi tôi mua thì cái khả năng mà người tôi ờ, có thể bán được thì cái lợi nhuận của nó tôi kỳ vọng là bao nhiêu phần trăm ví dụ như là bây giờ bạn à, mua à, bạn có 300 triệu đi tôi nói bạn có 300 triệu bạn muốn mua cái à, bất động sản có khoảng là à, bạn vay một tỷ à, thì à, bạn phải à, tính được là à, nếu mà cái lãi suất hiện giờ ha nếu mà lãi suất hiện giờ là 9 phần trăm thì đâu đó cái lãi suất của một tháng là 0,75 thì bạn phải nếu mà vay một, một tỷ thì một tháng bạn phải trả lãi là 7 triệu rưỡi và cái gốc ha cái gốc uh, tiền mà bạn chia cho ví dụ bạn vay 20 năm chẳng hạn thì bạn sẽ uh, mỗi tháng bạn phải trả là khoảng uh, ờ, 4 triệu uh, khoảng hơn hơn 4 triệu hay 4 triệu mốt gì đó thì uh, tổng cộng cả lãi và gốc thì mỗi tháng bạn phải trả là khoảng uh, 10, uh, 10 uh, 11 triệu 600 ngàn 11 triệu 600 ngàn đó thì bạn ví dụ như là bạn tính toán 6 tháng sau bạn sẽ bán được cái bất động sản đó với cái tỷ lệ mà là uh, lời là 20% chẳng hạn ví dụ 1 tỷ 1 tỷ 3 bạn có thể là bán được khoảng tỷ rưỡi tỷ 6 đi chẳng hạn ha thì ví dụ 1 tỷ 6 đó bạn lời 300 à, triệu 300 triệu trừ đi cái khoản mà là uh, lãi ngân hàng với lại cái khoản mà trả trước hạn ha khoản trả trước hạn sẽ phạt là ba phần trăm mà ba phần trăm của một tỷ là khoảng 30 triệu với lại 60 triệu kia à, cho 6 tháng ha là bạn sẽ đâu đó bạn mất trăm triệu thì ví dụ bây giờ bạn lời 300 triệu à, bạn à, phải trả các chi phí là 100 triệu thì đâu đó bạn vẫn còn lời 200 triệu đó cũng là một cách để bạn à, đầu tư ha bạn kinh doanh trong cái ngành nghề này à, đó là một ví dụ ha còn ví dụ như là à, ví dụ những cái à, dự án mà nó quá cái tầm kiểm soát ví dụ của, của bạn á thì bạn đừng nên mới tới hoặc là bạn không có những cái cái dự án mà bạn không có những cái thông tin ha thì bạn cũng đừng có nên là à, tham gia rồi à, nếu mà bạn mua đất cái dự án nó sẽ Ờ, được một cái là bạn sẽ được uh, hoặc là mua chung cư thì nó có một cái là bạn sẽ được trả từ từ đóng từ từ theo tiến độ thì nó sẽ bị ờ, nó sẽ đỡ một cái khoản mà là bạn mà sẽ bị áp lực về tài chính đó nói, nói nói chung là mỗi một cái phân khúc nó sẽ có một cái ưu nhược điểm ha bạn sẽ xem rằng là với cái số tiền của mình với cái hiện trạng của mình ha với cái khả năng và tài chính của mình và với cái cái cái mô hình mà kinh doanh của mình với cái cách mà mình đi kinh doanh mình sẽ mình sẽ kinh doanh như thế nào à, mình có thể là mua sữa bán hay mua sữa cho thuê hoặc là mình mua à, đâu đó mình sẽ à, trong vòng mấy tháng mình phải marketing à, để mình kiếm khách mình bán cái sản phẩm đó để mình có cái lợi nhuận là bao nhiêu mấy chục phần trăm đó nhưng mà một cái điều mà các bạn phải luôn luôn nhớ khi đi đầu tư là luôn luôn à, tìm những cái sản phẩm nó thấp hơn uh, giá thị trường 10 20 phần trăm ha luôn luôn là như vậy đâu đó ở ngoài kia vẫn có sản phẩm như vậy bạn đừng bao giờ mà mua ờ, cái sản phẩm ở trên thị trường bằng cái giá thị trường có thể mắc hơn nữa thì bạn thích quá bạn mua mắc và sau đó bạn hy vọng là nó có thể tăng giá ha chưa chắc ở trong cái tình hình mà thị trường mà nó không có biến động nhiều thì cái việc mà là bạn mua bằng giá mà đợi nó tăng lên thì nó khó hơn cái việc mà bạn mua thấp hơn thị trường và sau đó bạn bằng bán bằng giá thị trường và cái của bạn nó, nó tiện lợi cho người mua à, có rất là nhiều cái để co nó đẹp hay là thuận tiện cho họ thì họ chắc chắn họ sẽ mua đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn vài cái điều à, khi mà bạn à, tham gia vào cái thị trường bất động sản thì bạn à, có một vài cái à, ờ, ghi nhớ như vậy ha À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, mong rằng cái video này nó sẽ giúp ích cho bạn hoặc là cho một ai đó nếu bạn thấy nó có thể là giúp ích cho ai đó thì à, xin bạn hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ và hãy nhấn subscribe cái kênh video của tôi để bạn có thể là nhận cái video sớm mất nhất khi tôi đăng lên cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo